Có người giảng kinh, mọi người cùng nghe. Có người lơ đảng khi nghe kinh. Người đang ngồi nghe kinh mà tâm nghĩ chuyện khác. Không chuyên tâm, không chuyên chú. Lại còn có những suy nghĩ sai lầm cái gì? Pháp sư giảng kinh Không phải giảng cho mình mà giảng cho ai đó Nếu có cách nghĩ như thế Họ đang ở đâu? Họ đang ở trong mạt Pháp Họ sống đời mạt Pháp Tại sao? Vì có người giảng kinh Không có người tu hành Giảng kinh chăm chú nghe Hiểu rõ y giáo phụng hành họ đang ở tượng Pháp. Tại sao rất nhiều người thất bại? Vì họ không có lòng tin, họ không có nghị lực, họ không chịu làm. Nói thật, điều kiện của ông Liễu Phàm và cư sĩ Lưu Tố Vân giống nhau. Đều là sáu chữ. Thật thà. Nếu ông không chân thật thì làm sao suốt 20 năm không một chút thay đổi? Điều đó nói lên điều gì ông là người chân thật? Vâng lời Ông vâng lời thiền sư Vân Cốc Nghe lời Thái Thượng Cảm ứng Thiên Thực hành Số mạng sẽ thay đổi ngay Ngày nay chúng ta không mong phước báo trời người Chúng ta đã thấy rõ nó Những phước báo đó không có ý nghĩa gì Cuối cùng không thoát luân hồi lục đạo Chúng ta phải mất bao nhiêu tinh thần Tốn bao nhiêu thời gian đi tìm nó Sai lầm Bây giờ thì chúng ta đã biết thiện pháp đệ nhất trong thế gian và xuất thế là thế giới cực lạc. Là Phật A Di Đà. Tại sao không đem thời gian, công sức chúng ta dùng vào việc đó? Tất cả những thứ trên thế gian này không còn suy nghĩ nữa, gì cũng được. Bữa cơm này có ăn cũng tốt, không có cũng không sao, không để trong lòng. Sống được ngày nào hay ngày ấy. Quan trọng nhất là có môi trường thanh tịnh để ta nghe kinh, để ta niệm Phật. Nghe kinh, tấm gương tốt nhất là cư sĩ Lưu Tố Vân. Tôi chỉ nghe một bộ kinh Tại sao phải nghe kinh? Bởi ta có nghi hoặc. Nghe kinh sẽ giúp ta đoạn nghi sanh tính. Nghe kinh sẽ giúp ta chuyển mê thành ngộ. Trong kinh đã nói rất rõ ràng Thế giới cực lạc cùng với thế giới ta đây Quý vị đã biết, đã thấy rất rõ ràng, so sánh giữa hai thế giới, chúng ta quyết định nên chọn thế giới nào. Thời gian là vàng bạc, không được lãng phí một phút, một giây. Thời gian một năm có thể thay đổi cảnh giới không? Có thể, chắc chắn. Trong Kinh Di Đà nói Từ một ngày cho đến bảy ngày Sao không thể chuyển được? Pháp sư Doanh Kha ba ngày có thể chuyển được Chúng ta không dám kinh thường người khác Gặp được người chân thật Nghe lời siêng năng Mức độ tiến triển của họ cực kỳ kinh ngạc. Thực sự buông bỏ. Không buông bỏ, trong lòng vẫn còn những chuyện rối như tơ vò. Chắc chắn sẽ trở ngại việc vãng sinh của chúng ta. Chắc chắn sẽ trở ngại tín nguyện của chúng ta. Bản thân chúng ta phải biết Chúng ta muốn phải thành tựu ngay trong đời này, chắc chắn không còn luân hồi trong lục đạo. Lúc đó bạn sẽ buông bỏ tất cả. Trong thế gian này, sống một ngày cũng được, sống hai ngày cũng xong, một hai năm cũng được, đều tùy thuận. Tuyệt đối đừng đắn đo. Tất cả đều là tùy duyên. Ngày nay chúng ta hiểu được điều này, không những không làm những việc ác, mà ngay cả niệm ác cũng không khởi. Chúng ta chứng kiến rất nhiều người học Phật, thậm chí những bạn bè cùng đạo với chúng ta khi ra đi không nhẹ nhàng, lý do ở đâu? Là những chủng tử bất thiện được tạo từ quá khứ và trong đời này. Nghiệp lực quá nặng Nghiệp lực ngăn trở ta vãng sinh Khi bị nghiệp lực ngăn trở Oán thân trái chủ cũng đến gây rối Chúng ta biết được Không biết quá khứ có ác niệm khi khởi tâm động niệm thậm chí có những lời bất thiện có những hành vi bất thiện tất cả những thứ đó là tội nghiệp có thứ do bạn tạo nhưng bạn không biết không đọc kinh phật chúng ta cũng không biết Biết rồi thì nên sám hối, sám trừ nghiệp chướng. Làm sao sám trừ? Không còn tái phạm. Đấy gọi là chân sám trừ, thật sự sám hối. Không còn tái phạm là gì? Có hạt giống đó trong A Lại Gia. Ta không cung cấp thêm năng lượng cho hạt giống đó nữa. Ngày nay chúng ta thường suy nghĩ chính là ta cung cấp thêm năng lượng cho nó tôi không làm những việc đó nữa năng lượng nó sẽ giảm xuống giảm dần xuống dần già nó không khởi tác dụng đến khi chuyển thức thành trí mới thật sự hết mới thật sự tiêu trừ nghiệp chướng nhưng tập khí vẫn còn không dễ đoạn tập khí khi đoạn hết, được vào thường tịch quan gọi là cứu cánh viên mãn. Thực sự được tẩy trừ sạch sẽ. Ngày nay chúng ta hiểu được điều này, không những không làm những việc ác, mà ngay cả niệm ác cũng không khởi. Chúng ta chứng kiến rất nhiều người học Phật Thậm chí những bạn bè cùng đạo với chúng ta khi ra đi không nhẹ nhàng, lý do ở đâu? Là những chủng tử bất thiện được tạo từ quá khứ và trong đời này. Nghiệp lực quá nặng. Nghiệp lực ngăn trở ta vãng sinh. Khi bị nghiệp lực ngăn trở, oán thân trái chủ cũng đến gây rối nghiệp lực không chứa ngại oán thân trái chủ sẽ không đến gây rối oán thân trái chủ đều là người có lương tâm và đều có thiện căn hồi trước chúng tôi đã thấy ở singapore ông trần quang Biệt là hội trưởng của cư sĩ lâm ở singapore Ông Trần Quang Biệt là một nhà doanh nghiệp. Tuy theo Phật rất sớm, nhưng ông không hiểu Phật, chưa bao giờ nghe kinh. Một nhà doanh nghiệp lớn, chúng ta tin là ông không có thời gian tụng kinh. Về già lâm bệnh, bác sĩ cho ông về nhà dưỡng bệnh không tiếp tục lo công việc. Như thế mới buông bỏ được. Dưỡng bệnh ở nhà Mỗi ngày đều rảnh rỗi Bèn tìm đến cư sĩ Lý Mộc Nguyên Lúc bấy giờ cư sĩ Lý Mộc Nguyên là tổng vụ của cư sĩ Lâm Tôi đang ở Singapore Đang giảng kinh ở đó Ông cần băng ghi âm Lúc bấy giờ hình như chưa có đĩa CD Chỉ có băng ghi âm Ông đem về nhà nghe Mỗi ngày ông có 8 giờ nghe kinh Không nghe kinh thì niệm Phật Nghe trong hai năm Hai năm Có vẻ ông đã đoán trước giờ đi Ông nói với cư sĩ Lý Mộc Nguyên rằng ông muốn vãng sanh Lý Mộc Nguyên yêu cầu thời gian này ông không nên đi Nhân sự cư sĩ Lâm chưa tìm được Ông đi thì kẻ nhóm sẽ loạn Đạo tràng sẽ loạn Ông đồng ý tốt Ông chưa đi Ông chờ thêm hai năm Vẫn cứ mỗi ngày tám tiếng nghe kinh Ngoài nghe kinh là niệm Phật Khi nhân sự cư sĩ Lâm đã ổn Ông giao chức hội trưởng cư sĩ Lâm cho Lý Mộc Nguyên trước vãng sanh một ngày ông nhờ tôi truyền tam quy cho ông tôi đồng ý truyền tam quy y hôm sau thì ông đi chúng tôi rất bất ngờ trước lúc ông đi tôi nghe nói trước đó ba tháng Trên một trang báo Bên góc tờ báo viết mùng 7 tháng 8 Viết mười mấy lần mùng 7 tháng 8 Không ai dám hỏi ý nghĩa của mấy chữ đó Ngày ông đi đúng là ngày mùng 7 tháng 8 Cho thấy là Ông đã dự đoán trước 3 tháng Đây là công phu rất tương đối biết trước ngày đi từ ba tháng chúng ta thấy thông thường vãng sanh phần lớn là trước bảy ngày ba ngày ông nói ông biết ba tháng là công phu tương đối việc này khiến chúng ta nhớ lại việc vãng sanh của cư sĩ lý bỉnh nam ở đài trung nói trước với mọi người cả năm nói với mọi người, nhắn nhủ mọi người, tôi chỉ giảng kinh cho quý vị một năm nữa, tôi sẽ không giảng nữa. Những người đồng tu ở Đài Trung khi nghe lời ấy, đến Đài Bắc nói với tôi, Thầy nói câu đó có nghĩa thế nào? Tôi trả lời mọi người, câu nói của thầy là một năm sau thầy sẽ vãng sinh. Không sai, một năm sau Ngài ra đi, Thầy biết trước một năm Chúng ta đọc lục tổ đàn kinh Khi lục tổ Huệ Năng vãng sinh Ngài biết trước hai năm Đã phái người về nhà tu bổ tháp Sau khi Ngài vãng sinh sẽ nhập vào tháp đó Trước hai năm đã xây tháp cho thấy niệm phật không phải giả quý vị thấy rất nhiều người vãng sinh mất khi đứng mất khi ngồi không đau ốm ra đi rất nhẹ nhàng rất tự tại biết trước giờ chết bản thân biết lúc nào ra đi rất rõ ràng minh bạch không làm phiền bất kỳ ai mọi người không cần trợ niệm trợ niệm rất phiền phức tự mình nhẹ nhàng ra đi hội trưởng trần quang biệt có trợ niệm khi mất nhưng người trong lớp bồi dưỡng chúng tôi Bốn người một lớp Niệm Phật suốt đêm ngày cho ông Đó là phước báo của ông Và cách báo ân của chúng tôi đối với ông Có được đạo tràng tốt cúng dường để mọi người tu hành ở đó. Trước đây chúng ta đã học, Nhân Vương Kinh nói, Pháp vận của Thế Tôn có chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp. Nhân Vương Kinh là do Đức Phật tự nói. Đây là nói về lý không phải về sự nhưng nó cũng là sự thật phật nói ở đây lúc này có người giảng kinh có người nghe kinh tu hành có người tu hành chứng quả đó là chánh pháp ở cư sĩ lâm lúc đó là chánh pháp mỗi ngày chúng ta giảng kinh cư sĩ lâm có niệm phật đường lúc nào cũng niệm phật Cư sĩ Trần Quang Việt Niệm Phật đến độ biết trước giờ mất Ra đi nhẹ nhàng Đây là chứng quả Có tu, có giảng, có chứng quả Đấy là chánh pháp Có người giảng kinh có người nghe kinh tu hành Không có chứng quả Không có chứng quả Nói cách khác là chưa chắc về việc vãng sinh Bản thân đang làm chưa chắc chắn Gọi là tượng pháp Nếu nơi đây có giảng kinh không có người nghe kinh, không có người thực tâm tu hành, gọi là mạt pháp. Bởi thế, chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp, mỗi cá nhân không giống nhau Một người sinh trong chánh pháp, người kia sinh trong tượng pháp, người nữa trong mạt pháp. Không giống nhau, nhưng ở với nhau. Cách nói như thế rất đúng. Có người giảng kinh, mọi người cùng nghe. Có người lơ đảng khi nghe kinh, Người đang ngồi nghe kinh mà tâm nghĩ chuyện khác. Không chuyên tâm, không chuyên chú. Lại còn có những suy nghĩ sai lầm. Cái gì? Pháp sư giảng kinh không phải giảng cho mình mà giảng cho ai đó. Nếu có cách nghĩ như thế Họ đang ở đâu? Họ đang ở trong mạt Pháp. Họ sống đời mạt Pháp. Tại sao? Vì có người giảng kinh, không có người tu hành. Giảng kinh, chăm chú nghe, hiểu rõ, y giáo phụng hành. Họ đang ở tượng Pháp. Lúc nào họ biết trước giờ mất, thời điểm vãng sinh họ sống trong chánh Pháp. Bởi thế thực sự vãng sinh đến thế giới cực lạc thời khắc ấy là chánh pháp cách nói đó rất hay cho nên không cho rằng phật nói một nghìn năm chánh pháp một nghìn năm tượng pháp bây giờ là mạt pháp chúng ta cảm thấy rất thất vọng cách nói trong nhân phương kinh đã lấp chỗ trống thất vọng cho chúng ta chúng ta đang ở trong thời chánh pháp Quý vị xem, khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, trong chánh pháp có mạt pháp. Nghe Phật giảng kinh, không chịu tu tập. Đây không phải là mạt pháp trong chánh pháp ư? Thậm chí Điều này trong kinh điển có ghi lại Thế Tôn giảng kinh ở thành xá vệ Thành xá vệ lúc bấy giờ độ 10 vạn người Đúng là một thành phố đông đúc Ngày trước 10 vạn người là thành phố lớn Một phần ba dân số Được gặp Phật Thích Ca Mâu Ni Quen biết Một phần ba số người Có nghe tên biết đến Ngài Tuy chưa gặp Còn một phần ba Ngay cả tên Phật Thích Ca Mâu Ni cũng không biết Căn bản không biết thành phố này Có Phật Thích Ca Mâu Ni đang hoàn pháp Họ không biết Đấy cũng là ba thời kỳ cùng xuất hiện. Gặp được Phật Thích Ca Mâu Ni gọi là chánh pháp. Nghe tên không gặp là tượng pháp. Căn bản không biết có nhân vật Phật Thích Ca Mâu Ni, đó không phải là diệt pháp đó chăng? Bốn loại xuất hiện cùng một lúc Chúng ta muốn chánh pháp cửu trú Phải khích lệ chính mình Ta mãi sống trong chánh pháp Không người giảng kinh Thì bây giờ chúng ta có CD Có băng ghi âm Bây giờ thì không dùng băng ghi âm nữa Chỉ dùng đĩa CD Chúng ta còn có truyền hình vệ tinh, có Internet. Ta có thể dùng những phương tiện đó để nghe. Chỉ cần nghe được kinh là chúng ta có thể y giáo phụng hành. Đấy chính là tượng Pháp. Khi cư sĩ Lưu Tố Vân mất, chúng tôi chưa quen bà. Khi bà tu thành, chúng tôi mới biết. Sau khi tu được 10 năm, chúng tôi mới hiểu được người này. 10 năm tu hành chúng tôi không biết. Nghe bà nói bà có một bộ CD Kinh Vô Lượng Thọ. Thời gian trước Khi tôi giảng ở Thư viện Cảnh Mỹ Đài Loan Bà đã thu thập được số CD đó Lúc bấy giờ Bộ kinh này khoảng 1-2 tháng là giảng xong Thời đó khi tôi giảng kinh Mỗi tối giảng một lần độ hơn trăm người nghe chỗ chúng tôi có máy thu máy quay máy quay là chủ yếu bởi thế mà số lượng không nhiều Giảng xong một bộ kinh mức độ 60 giờ, 6-70 giờ. Hơn một tháng, không quá hai tháng là giảng xong. Bà nói, mỗi ngày bà nghe một băng thâu âm, sau đó đã đổi qua đĩa CD. Mỗi ngày nghe một đĩa, mỗi đĩa nghe 10 lần. Bà đang sống thời chánh Pháp Mỗi ngày nghe 10 giờ kinh 10 giờ Trên thực tế bà chỉ nghe một tiếng Nghe 10 lần Nghe một câu trong Phật Pháp Hiểu được bà đã giác ngộ Nhất môn thâm nhập Trường thời quân tu Bà nói bà đã hiểu được câu đó y giáo phụng hành mỗi ngày nghe một giờ đấy là nhất môn thâm nhập một giờ đó nghe mười lần đó là trường thời quân tu nghe xong bộ kinh trong hai tháng nghe xong rồi nghe lại từ đầu cứ nghe như thế trong mười năm chúng ta biết cách tu đó là phương pháp thuần chánh một người có thể chuyên chú như thế trình độ một người thuộc bậc trung ba đến bốn năm họ có thể được niệm phật tam muội niệm phật tam muội là tâm đã định chúng ta có thể hiểu được trong tâm bà, ngoài Phật A-di-đà không có gì nữa. Đấy gọi là công phu thành phiến. Công phu thành phiến là bước tối thiểu trong niệm Phật tam muội. Có được công phu này thì có thể vãng sinh bất cứ khi nào. Bà muốn đi lúc nào tùy thích. Phật A Di Đà đều đến tiếp dẫn bà. Pháp môn này rất thù thắng, pháp môn rất vi diệu, ai cũng có thể thực hành được. Bởi bà bị bệnh, bệnh nặng, bệnh đó chính là tăng thượng duyên của bà. Nếu bà không mang bệnh, có công việc, thì bà sẽ không có thời gian để nghe kinh. Lúc ở nhà dưỡng bệnh, buông bỏ vạn duyên không lúc nào không nghĩ đến nghe kinh niệm phật khi đạt được niệm phật tam muội bà vẫn không ngừng thực tập chúng tôi tin thêm ba bốn năm nữa bà sẽ khai ngộ quý vị nói bà có khai ngộ chăng chưa từng nghe kinh nhưng mời bà đến giảng giảng rất rành mạch, khiến cho thính chúng sinh tâm hoan hỷ, khai ngộ. Đấy chính là được tự tại, tự tại cái gì? Muốn đi lúc nào cũng được. Không có gì ngăn trở. Bây giờ vẫn ở thế gian, quý vị nghe bà nói, chắc là Phật A Di Đà bảo tôi ở lại thế gian này thêm mấy hôm. Làm gương để mọi người học theo, không sai, chính là như thế. Trong đời tôi, học Phật đã sáu mươi năm, năm mươi ba năm giảng kinh, Bởi cả đời không có chùa gì Phải ở chùa người khác Ở nhiều nơi Hàng thuận chúng sinh Ai mời tôi giảng kinh gì thì giảng kinh đó Chắc cũng giảng được mười mấy bộ kinh rồi Giống như lời thầy Lý trước đây Có lần thầy khuyên tôi Ông nói Theo phương thức của con hiện nay Có lợi cho bản thân Không vấn đề Nhưng không thể lợi tha Tôi thỉnh giáo thầy cách thức lợi tha Nhất định phải thường trú một chỗ Khiến những cư dân ở đó lúc nào cũng được nghe Pháp. Đấy chính là lợi tha. Thầy nói với tôi, con xem từ trước đến nay, Đại Đức Tổ Sư trú trong một ngọn núi, mười mấy năm không hạ sơn, hai mươi mấy năm không hạ sơn, nhiều vị ba mươi năm không hạ sơn. Họ ở một nơi. Điều đấy là đúng, nhưng phải có phước báo tôi không có phước báo đó thành tựu bản thân kết pháp duyên với chúng sanh chỉ thế thôi tôi hiểu nhất môn thâm nhập trường thời quân tu nhưng không có duyên nếu có chỗ Tôi cũng muốn ở một nơi nhất định. Nhưng nhân duyên khiến ta phải xa rời. Bản thân ta không làm chủ được. Vấn đề này nó thật ra cũng là do Phật Bồ Tát sắp đặt. Trong đó có nhân duyên rất đặc biệt. Đó là gì? Giúp thế gian này hóa giải thiên tai. Thúc đẩy xã hội ổn định. Giúp thế giới hòa bình. Trong thời đại này, đây là việc đệ tử Phật phải làm. Có thể chúng ta không làm nếu không có duyên, có nhân duyên đó dứt khoát phải làm. Nhất là nhân duyên thù thắng. Trong giai đoạn bức thiết này, tại sao ta không thực hiện được? Việc giảng kinh dạy học của chúng ta có thể chuyển sang trường thời quân tu nhất môn thâm nhập bởi vậy từ thanh minh năm ngoái chúng tôi tạm dừng kinh hoa nghiêm để giảng bộ kinh này bộ kinh này có thể cứu được nguy cơ trước mắt Khi giảng xong, chúng tôi sẽ giảng lần nữa. Giảng lần hai xong là giảng lần ba. Tôi sống được bao nhiêu thì tôi vẫn cứ tiếp tục giảng. Những năm tuổi về già làm gương cho mọi người nhất môn thâm nhập trường thời quân tu. Tôi chỉ học bộ kinh này Không để ý đến những thứ khác Ngưng tất cả những cuộc thù tiếp Ngoài bộ đại kinh giải này, tôi chỉ đọc văn sao của Đại sư Ấn Quang. Đấy là điều Thầy Lý đã dạy tôi. Tôn Ấn Tổ làm Thầy. Đây là vị đại đức chuyên tu chuyên hoàng thời cận đại. Mỗi câu, mỗi chữ trong văn sao của ông đã giúp tôi giải quyết vấn đề. Giúp chúng ta kiên định tín nguyện. Cũng bảo đảm cho ngay trong cuộc đời này chắc chắn sẽ sinh tịnh độ. Đấy là nhân duyên tốt. Tại sao rất nhiều người thất bại? Vì họ không có lòng tin, họ không có nghị lực, họ không chịu làm nói thật điều kiện của ông liễu phàm và cư sĩ lưu tố vân giống nhau đều là sáu chữ thật thà nếu ông không chân thật thì làm sao suốt hai mươi năm không một chút thay đổi điều đó nói lên điều gì ông là người chân thật vâng lời Ông vâng lời thiền sư Vân Cốc Nghe lời Thái Thượng Cảm ứng Thiên Thực hành Số mạng sẽ thay đổi ngay Ngày nay chúng ta không mong phước báo trời người Chúng ta đã thấy rõ nó Những phước báo đó không có ý nghĩa gì cuối cùng không thoát luân hồi lục đạo. Chúng ta phải mất bao nhiêu tinh thần, tốn bao nhiêu thời gian đi tìm nó, sai lầm. Bây giờ thì chúng ta đã biết thiện pháp đệ nhất trong thế gian và xuất thế là thế giới cực lạc. Là Phật A Di Đà Tại sao không đem thời gian, công sức chúng ta dùng vào việc đó? Tất cả những thứ trên thế gian này không còn suy nghĩ nữa, gì cũng được. Bữa cơm này có ăn cũng tốt, không có cũng không sao, không để trong lòng. Sống được ngày nào hay ngày ấy quan trọng nhất là có môi trường thanh tịnh để ta nghe kinh, để ta niệm Phật. Nghe kinh, tấm gương tốt nhất là cư sĩ Lưu Tố Vân. Tôi chỉ nghe một bộ kinh. Tại sao phải nghe kinh? Bởi ta có nghi hoặc. Nghe kinh sẽ giúp ta đoạn nghi sanh tính. Nghe kinh sẽ giúp ta chuyển mê thành ngộ. Trong kinh đã nói rất rõ ràng Thế giới cực lạc cùng với thế giới ta đây Quý vị đã biết, đã thấy rất rõ ràng So sánh giữa hai thế giới Chúng ta quyết định nên chọn thế giới nào Thời gian là vàng bạc, không được lãng phí một phút, một giây. Thời gian một năm có thể thay đổi cảnh giới không? Có thể, chắc chắn. Trong Kinh Di Đà nói, từ một ngày cho đến bảy ngày. Sao không thể chuyển được? Pháp sư Doanh Kha ba ngày có thể chuyển được. chúng ta không dám khinh thường người khác gặp được người chân thật nghe lời siêng năng mức độ tiến triển của họ cực kỳ kinh ngạc thực sự buông bỏ không buông bỏ trong lòng vẫn còn những chuyện rối như tơ vò chắc chắn sẽ trở ngại việc vãng sinh của chúng ta chắc chắn sẽ trở ngại tín nguyện của chúng ta bản thân chúng ta phải biết chúng ta muốn phải thành tựu ngay trong đời này chắc chắn không còn luân hồi trong lục đạo lúc đó bạn sẽ buông bỏ tất cả Trong thế gian này, sống một ngày cũng được, sống hai ngày cũng xong, một hai năm cũng được, đều tùy thuận. Tuyệt đối đừng đắn đo. Tất cả đều là tùy duyên. Khi còn tại thế, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thị hiện cho chúng ta thấy. Ngài thị hiện những cánh giới nào, muốn đi lúc nào cũng được, không lưu luyến một chút gì ở thế gian này nơi nào cũng có thể đi không phân biệt không chấp trước dinh thự vườn nhà trong hoành thành cúng dường mời nghỉ lại mấy hôm được tốt thôi nhưng không thấy vui thích tối ngủ vùng quê hẻo lánh ngày nay chúng ta gọi là nơi ổ chuột ngài vẫn bình thản không nề hà cũng không cảm thấy khó chịu. Như thế mới gọi là đại tự tại. Vì sao không phân biệt, không có chấp trước? Gặp đâu cũng thấy an lạc. Ngài tìm được an lạc trong đó tất cả chúng sinh trong lục đạo thiện ác nghiệp duyên ở đây là tạo tác nhân họ tạo ra hoặc khổ hoặc vui đó là quả báo của họ họ tạo nhân thiện đời sau sẽ vui sinh vào ba đường thiện họ tạo ác nhân thì đời sau là ba đường ác họ phải chịu khổ. Chư Phật Như Lai, Bồ Tát Pháp Thân, không biết bao nhiêu người, họ thấy rõ hết. Cuối cùng, thứ mười trí lực lộng tận. Vĩnh viễn, đoạn tận các tập khí vọng hoặc, không còn sanh khởi có thể như thật trí không chịu trí lực về sau lậu là từ thay thế cho phiền não ý hai chữ này rất sâu cốc trà này của chúng ta nếu bị bể nước sẽ chảy rót nước trà vào là chảy nghĩa là như thế công đức tu tập mỗi ngày của chúng ta sẽ chảy ra vợ ở đâu do phiền não đâm thủng quý vị xem ta có phiền não kiến tư phiền não trần sa phiền não vô minh nếu không ngăn chặn những phiền não này những công đức ta tu được đều lọt ra ngoài nếu như hết chảy đây là lúc phiền não đã đoạn hết công đức của ta không bao giờ mất đi phiền não vô minh bản thân chúng ta có thể quan sát rất nhỏ phiền não phân biệt phiền não chấp trước tướng này khá thô chúng ta có thể thấy rõ không có lợi cho chúng ta